rồi hello anh em quay lại ờ, video clip của bên ờ, cơ sở mình ngày hôm nay à, Lộc Phát Tài xin ờ, làm một cái video à, nói về bầu cua báo rung 6 mặt cho anh em <clears throat> đó thì cái nguyên lý của chơi bầu cua 6 mặt là có tan anh em nhé đó, cụ thể là có tan đó, thì đây là cái bộ chip bầu cua báo rung 6 mặt à, mình đã làm vào hộp mốt chợ rồi Ừ, thì mình để quay video cho anh em đó, nguyên lý của nó nó sẽ báo về cho anh em năm mặt và một mặt nó sẽ không rung là có nghĩa là sáu mặt đó anh em là anh em có thể biết được sáu mặt một bộ của nó chỉ có một chip trong này và kèm theo một bộ hỗ trợ nữa đó thì mình làm thì nói chung là vào hỗ trợ thì anh em nhìn nó y chang hơn luôn không khác gì hết nhưng mà đừng bóp hột ra anh em nhé chơi chiếc số mặt là đừng bao giờ bóp hột bóp hột là bể đầu đó bộ máy của nó chỉ có hai cục pin ha đó các anh em muốn chơi không chơi tắt xuống anh em chơi bật lên nó sẽ rung một cái ha đây là cái nhịp rung để anh em có thể biết được ha đó mình sẽ để đây mình test qua cái bộ sáu mặt này cho anh em thì con tôm nó sẽ không rung anh em nha tôm không rung công thức thì nếu anh em chơi ha bộ cua sáu mặt này thì anh em mua về thì bên cơ sở mình sẽ viết công thức ra cho anh em để anh em về học sơ qua là các anh em có thể cháo được hộp và là chiến đấu thôi nha đó, hôm nay một ngắn một dài anh em ha nai một ngắn một dài cua cua hai dài anh em nhé cua hai dài thì con bầu sẽ là một dài bầu sẽ là một dài anh em nhé đó con tôm không rung rồi con cá mình kiểm tra con cá rồi hai dài cá hai dài đúng không anh em gà một dài đúng không anh em đó thì bây giờ mình sẽ lắp cho anh em xem ha cái độ chính xác của nó tới đâu ha để anh em à, biết được gọi là chip bầu cua sẽ mặt thì mình bỏ thêm à, hai hột chợ vô ha để cho nó trùng với hộp bầu cua rồi nó hai dài hai dài anh em nha hai dài thì cái này quýnh về mặt con cá cho mình nha hai dài quýnh về mặt con cá dở coi cá không hai cá <coughs> một cua hôm nay đó lắc nhẹ lên một ngắn một dài ha một ngắn một dài thì anh em quýnh cho mình về con nai ha đó, để mình vợ coi con nai không nha có một con nai nai cá tôm chuẩn anh em chuẩn xác nha đó gọi là một cua báo đục số mặt nó là một dài anh em nha một dài một dài thì nó tương thích với con gà anh em nhé hồi nãy mình nói rồi một dài là con gà hai gà một bầu đúng không anh em đó tiếp nè một ngán đó một ngán thì là con bầu anh em nhé một ngán là con bầu không có con bầu thì cái này nó phản một cây hai cá một gà một ngắn một ngắn là nó phản một cây thì anh em chơi gì nó không phải phải phản một cái anh em nhé đôi khi nó phải phản cái đó mình phải chấp nhận nha đó như cái này nó không rung ha à, ờ, như cái này không rung thì mình quýnh con tôm anh em nhé tôm nai cá ừ, đôi khi máy mà nó hoạt động thì đôi khi nó cũng phải ờ, dính một cây đúng không anh em chứ không phải cái nào gọi là trăm phần trăm hết ừ, đôi khi nó không phải phản chơi gì cũng vậy thôi <coughs> hai dài nó quay video nhiều quá rồi khang cổ luôn anh em đó hai dài hai dài thì anh em quýnh con cua nha đâu hai dạng ca con con cá con cá lộn à, đây anh em nha hai dài con cá trong không phải con cua à, hai dài là con cá ha. để mình thử này hai dài này đúng không nha một dài lộn gà đó hai dài lộn cá đúng không anh em đó mình nhầm mình nhầm chứ không phải là sai đúng không anh em mình nhầm thôi hai ngắn đó, hai ngắn anh em hai ngắn là con cua này đây mới là con cua đúng không anh em đó mình quay video là anh em mình nói thẳng với anh em luôn mình quay thực tế chứ không phải là mình quay tầm bậy tầm bạ ha anh em ha mình quay là cái gì cũng vậy thôi thực tế cho anh em cái đúng có sai thì đôi khi mình vẫn có cái sai mà đó chứ đâu phải cái nào cũng đúng đâu thì anh em chơi thì em hiểu đó. thì mình chỉ test sơ qua cái chip bầu cua báo rung sáu mặt này thôi còn em nào cần ha những cái sản phẩm nào về bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài lá đó, hay là máy đánh bài đó, mã vạch bài kính bài đồ thì cứ liên hệ của mình qua lập tài kết nối Zalo 0981 hoặc là 0966 521779 nha đó thì năm 2021 này rồi mùa dịch thì nói chung ra thì nó cũng hơi căng anh em nha cho nên là anh em nào mua hàng lên không được á thì cọc cho mình mình sẽ gửi về tận nơi tận giường tận chiếu cho anh em luôn đó anh em yên tin về cái độ uy tín của bên cơ sở mình nha không phải sợ cái gì anh em đó đôi khi nhiều anh em nghe cọc rồi sợ nên xin nói thẳng anh em này đó cái tiền cọc đó chẳng qua mình lấy để anh em ví dụ không bận không lấy thì có tiền đó mình sẽ bù lại ha mình gỡ tiền ship tiền đồ cho người ta chứ đó anh em để hiểu và thông cảm cho bên cơ sở mình nhé đấy thì đồng thời xem nhớ đăng ký ủng hộ like chia sẻ thật nhiều thật mạnh nha chúc anh em năm 2021 này thành công về bộ cua báo rung sáu mặt này nha anh em nhé chào anh em hẹn anh em gặp lại những video lần sau nhé